Chào các bạn đã quay trở lại với Hiếu Lan TV Như vậy là chúng ta đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè ở miền Bắc Lúc này thời tiết thì không ủng hộ cho việc trồng cây ờ, hoa và chơi hoa Thế nhưng đây lại là thời điểm các nhà vườn họ bắt đầu tiến hành ờ, dâm cành các cây hoa để chuẩn bị cho vụ ờ, sắp tới Tức là khoảng khoảng 3 tháng nữa là bắt đầu đến vụ trồng hoa Tết 2021 Trong clip ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách À, dâm cành cây hoa cúc để trồng cho vụ Tết 2021. Hoa cúc là một loài hoa không thể thiếu được trong mỗi gia đình ngày Tết. Trước đây thì chúng ta chỉ có cúc ờ, để cắm ở trên ờ, bình. Nhưng mấy năm trở lại đây thì có rất nhiều loại cúc mới, ờ, cúc trồng tạo bonsai, cúc rủ, cúc mâm xôi rất là đẹp đây chính là những cái bụi ờ, cúc rủ cúc ờ, mâm xôi Đó. dùng để trồng chậu ờ, cho nó rủ xuống hoặc là cho ra được một cái tán to như một cái mâm xôi đấy các bạn rất là đẹp thì những cây cúc này là mình đã mua mình chơi Tết âm lịch 2020 vừa rồi với mục đích là tự tay mình tạo ra những cây giống để trồng đó, trồng cây hoa chơi hoa thì tự mình trồng lên được thì nó rất là hay và ý nghĩa vậy nên mình đã à, trồng các cái cây cúc này sau khi chơi tết xong ở dưới các cái tán cây to như đây là ví dụ đây là một cây à, bưởi đây các bạn này Đấy, cây à, bưởi diễn mình đã trồng ở dưới gốc cây như này để giữ cho nó sinh trưởng tốt để khi đến mùa là mình bắt đầu tiến hành ngắt đoạt ra mình à, trồng thì sau khi tham gia các cái hội ờ, chơi ờ, hoa cây cảnh ấy, thì ờ, thấy các bác nhà vườn đấy truyền tay nhau là bây giờ bắt đầu đến cái lúc là chúng ta nhân giống ngắt đoạt các cái cây này ra để chúng ta nhân giống cho cái vụ tháng 8 tới nên là trong clip này mình cũng chia sẻ cái cách chúng ta nhân giống cái cây cúc rủ cúc mâm xôi các bạn nhé đây là cúc rủ nhá còn lát nữa mình sẽ quay cái cây cúc mâm xôi đấy cây cúc này nó cũng đang bắt đầu qua những cái à, lụ hoa nhỏ này các bạn này Đã, đang rất nhiều cái lụ bé li ti này này khoảng độ một tháng nữa là chúng ta sẽ có hoa đây thì mình bây giờ cũng sẽ bắt đầu tiến hành à, ngắt đoạt các cái cây à, cúc rủ này và mấy cây cúc mâm xôi để mình tiến hành dâm cành dụng cụ của chúng ta đã bao gồm là một con dao tem này các bạn nhé dao tem để chúng ta tiến hành cắt các cái ngọn cây cho nó thật sắc đấy thì nó sẽ không bị à, dập cái thân thì tỷ lệ lấy mầm rất là cao khay ươm tốt nhất là chúng ta nên mua những cái khay này à, giá nó rất rẻ đây cái khay này mình mua nó khoảng 20 nghìn khay này là hơn 100 lỗ các bạn nhé à, chúng ta sẽ ươm được hơn 100 cái cành cái ngọn cây giá thẻ ươm thì giờ chúng ta dùng à, sơ dừa là tốt nhất các bạn nhé sơ dừa hiện nay rất là thông dụng các bạn đến những chỗ mà bán hoa cây cảnh các bạn mua một cái bao 25 kg nó rất rẻ mấy chục nghìn thôi thì chúng ta có thể ươm ra được rất nhiều cây à, các bạn nhìn là rất là mịn đẹp này à, tỷ lệ nó xốp cái này thì cái ờ, cây hoa lẩy mầm ờ, lẩy rễ rất là tốt đây các bạn nhìn đây là một cái ờ, cành cúc là phát triển rất là tốt rồi thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ngắt cái ngọn này để chúng ta dâm cành thành một cái cây mới trong khoảng độ 20 ngày thì nó sẽ ra một cây mới và trong chúng ta sẽ tiếp tục để trên khoảng độ một tháng tuổi thì chúng ta tiến hành trồng ra được cây mới như vậy bây giờ nó đang là những ngày cuối tháng tư thì chúng ta tiến hành dâm cành từ bây giờ đến tháng 8 thì chúng ta cũng có khoảng vài trăm cây thì chúng ta tha hồ trồng trong cái dịp Tết tới thì chúng ta sẽ đếm này ví dụ đây là chúng ta đếm ba cái lá này thì chúng ta đếm là một này hai ba này thì chúng ta lấy đến phần đây tức là chúng ta lấy khoảng 3 đến 4 lá chúng ta tiến hành ngắt một cái đường chéo đó, các bạn nhé đây. ngắt một cái đường chéo này chúng ta đã được một cái ngọn này chúng ta dâm Đấy. chúng ta nên chọn những cái ngọn nào nó đẹp à, không bị à, sâu thì cái cây nó rất là khỏe Đấy. chúng ta sẽ tiến hành vậy nhá đây ví dụ cái cành này nó có ra được cái ba ngọn này thì chúng ta bỏ vì cái này nó sẽ ra cái cây cái tán nó rất là thấp Đấy. chúng ta tiến hành chỉ lấy những cái cành nào mà ngọn nó chỉ có một ngọn như này thôi các bạn nhé một ngọn này Đấy rất là đẹp này các cái ngọn đẹp này đây cái này nó cũng à, ra rất nhiều mầm bé này thì chúng ta sẽ để cho nó ra to thì chúng ta lấy tật sau đây ví dụ như còn đây cái cây ngọn này là chúng ta lấy là được ba ngọn đây Đấy. rồi đấy đấy canh cắt là như vậy bây giờ mình sẽ tiến hành đi à, cắt đấy khoảng 100 à, cái ngọn này để mình à, tiến hành dâm à, các bạn nhé Đấy, như vậy là mình đã cắt xong được khoảng độ hơn 100 mầm cúc này các bạn này đây là cúc rổ này còn bên đây là cúc mầm xôi. cái cây cúc mầm xôi này nó bé nên là mình cũng chỉ cắt được có tương tây ngọn này chắc cũng được vài chục cây là cúc rủ này thì tương đối nhiều bây giờ mình sẽ tiến hành bắt đầu là dâm cái cành này các bạn nhá Đấy, chúng ta sẽ giải đều cái phần sơ dừa đây Đấy, sơ dừa chúng ta giải đều ra à, cái cây cái sơ dừa này của mình à, để ngoài trời nên nó bị dính nước mưa nên nó hơi ướt một tí Đấy, mình giải đều cái sơ dừa ra các bạn à, cứ dùng à, sơ dừa để mà dâm cây cành cúc ấy, thì đảm bảo tỷ lệ mầm nó phải đạt đến 95 phần trăm các bạn chứ không dám nói 100 phần trăm là vì nó có một số cành nó yếu Đấy, nhưng mà đảm bảo nếu dùng sơ dừa để mà dâm thì tỷ lệ đạt rất là cao thì cây cúc thì tương đối là dễ lên Thế còn nếu mà các bạn mua được cây giống ờ, thì các bạn sẽ đỡ mất thời gian nhưng mà không phải ở đâu cũng có thể có ờ, cây giống để bán nếu mà chúng ta đã có những cây cúc mà chúng ta mua chơi từ hôm Tết thì chúng ta nên tận dụng rồi sau đó chúng ta tiến hành bắt đầu chúng ta cắm cành nhé các bạn lưu ý chúng ta cắm uh, cẩn thận nó bị không thì nó sẽ bị gãy nhá à, chúng ta sẽ tiến hành này chúng ta cứ cắm tự nhiên này thôi à, chúng ta cứ cắm các bạn không sợ dày gì nhá tại vì chúng ta cắm cái này là chúng ta cắm để cho nó lên được cái rễ thôi thì sau đó là khi mà nó lên cái rễ nó sẽ quấn quanh cái cái, cái bầu lỗ này thì à, lúc đó chúng ta chỉ việc nhấc lên thì là mang đi trồng là được đây mình cắm cái à, cúc à, mâm xôi trước thông thường thì à, nếu mà các bạn xem một số clip của các nhà vườn chuyên nghiệp thì trước khi họ cắm cái này họ sẽ xử lý qua bằng cách họ ngâm vào các cái thuốc kích mầm kích rễ rồi xử lý sâu bệnh Đấy, thì mình do là mình làm số lượng nhỏ ít và không có thuốc không biết mua ở đâu nên là mình sẽ cắm trực tiếp cái này luôn trong clip tới mình sẽ quay cái kết quả sau khoảng 10 à, ngày cho các bạn xem trong cái clip à, sắp tới sau khi trồng xong thì chúng ta tiến hành tưới một lớp ờ, nước vừa đủ các bạn nhé các bạn nếu có thể mà có vòi phun xương à, cái bình phun xương để chuyên để chăm cây thì các bạn tưới tức là tránh ra tránh cái tình trạng tưới mạnh tay mà nó long gốc thì chúng ta chỉ lên tưới thật nhẹ các bạn nhé tưới nhẹ để giữ đủ ẩm và hàng ngày chúng ta sẽ cung cấp uh, nước để giữ ẩm cho cây phát triển khoảng à, hai lần một ngày với thời tiết mùa hè hiện nay nhưng mà chúng ta chỉ tưới vừa đủ một lượng nước đấy ví dụ như một cái khay như thế này thì mình chỉ tưới có khoảng một nửa ca nước này thôi đấy, và chúng ta tưới đều giữ đủ ẩm thì khoảng à, từ 10 đến 20 à, ngày thì cái rễ cây nó sẽ ăn xuyên qua cái khay này các bạn này thì lúc chúng ta tiến hành nhấc cái cây này lên và chúng ta đi trồng được rồi các bạn à, sau khi chúng ta đã trồng chúng ta tưới xong thì chúng ta tiến hành là để vào một cái nơi ờ, thoáng mát các bạn nhá đấy thì đây mình đã để dưới tán một cái gốc cây to này đấy thì đảm bảo luôn là nhiệt độ nó sẽ rất là mát đấy, và chỗ này thì gió thoáng thì tỷ lệ lấy mầm của cái cây rất là cao à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo và trong khoảng độ 10 đến 20 ngày tới thì khi cây đã ra rễ và ra mầm mới thì mình sẽ tiến hành à, làm clip uh, uh, cho các bạn xem thì tỷ lệ sống à, như thế nào nhá rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo bạn nhớ ấn nút like subscribe và chia sẻ cho Hiếu Lan TV xin hẹn gặp lại các bạn